khi nào năng lực thất giác chi xuất hiện? Tác giả, trưởng lão, thích thông lạc. Chuyển hướng đâu con? Ừ, về cái vấn đề viết tâm con viết cho lại, con viết lại à, cho nó có chất lượng hơn, à, viết cho nó đừng có niệm phật Còn không nó có những cái niệm như vậy thì trong 30 phút con đó, coi như nó không có chất lượng, cho nên con viết lại cũng tu trong 30 phút nhưng mà đoạn thời gian nhiếp tâm cho đừng có niệm thì nó ngắn lại nhớ về thân ra rồi con tu tập về phần đẩy lui bệnh con hỏi này à, cái sức đẩy lui bệnh con như vào cánh tay con đẩy lui bệnh thì con sẽ tác ý theo cái cánh tay của con mà đẩy lui bệnh ra vô thì nó không có gì khó khăn ví dụ như thân bệnh này theo cánh tay mà ra hoặc là cái bệnh nhức đầu này theo cánh tay mà ra thì con đưa ra thân không bệnh theo cánh tay này thì cứ như vậy con thật ờ, nó hết không hết con không cần biết mà con chỉ tạo phát đó thôi rồi nó sẽ hết được thôi bởi vì cái sự hướng tâm của con nhắc tâm nó sẽ đẩy lưu lượng nó sẽ hết còn về cái phần mà thất giác chi thất giác chi đây là bảy năng lực của thất giác chi nó là món ăn của tứ niệm xứ nghĩa là người mà tu trên tứ niệm xứ mà khi tâm bất động không ta ăn lại vô sự rồi thì người ta luyện tứ thần luyện cái cái cái, cái pháp bảy là nghiệp giác chi này qua cái pháp thân hành niệm qua pháp thân hành niệm người ta luyện thì bảy giác chi này nó sẽ hiện ra rất rõ kinh an giác chi hỷ giác chi đều là nó tự nó hiện ra chứ không phải mà ờ, mình muốn có cái giác chi nào là nó có nó mà phải ở trên pháp thân hành niệm tu tập thì cái bảy cái năng lực giác chi này mà bảy năng lực của giác chi này nó hiện ra thì nó là tứ thần tốt bốn cái lực như thành à, ví dụ như um, dục như ý túc muốn cái gì là thân tâm mình nó làm theo định như ý túc mình định như thế nào là nó làm theo tuệ như ý túc là trí tuệ muốn cái gì thì nó làm theo à, con hiểu không đó là tứ thần túc à, do đó trong cái sự tu tập của mình trong cái sự tu tập của mình pháp thân hành niệm tu tập cái pháp thân hành niệm nó mới có bảy giác tri nó mới có tứ thần túc nó mới có tâm mình cái này là những cái pháp cuối cùng người ta mới luyện khi nào mà trên tứ niệm xứ thân tâm con nó hoàn toàn bất động thanh tịnh thì người ta mới cho nó không niệm của pháp này còn không thì người ta không cho nó không niệm pháp này ừ. còn trạch pháp giác chi ở trong giác chi bại cái giác chi thì nó không có trạch pháp giác chi trạch pháp giác chi không có nghĩa là tự chúng ta đặt ra mà trong khi đó nó thực hiện cái trạch pháp giác chi là khi mà chúng ta tu tập tới đó nó biết cái chỗ đó nó trạch ra một câu tự nó trạch ra câu đó là nó dẫn cái tâm chúng ta vào cái chỗ đó vào chỗ đó cho nên trạch pháp giác chi cái năng lực của trạng thái nhất chi chứ không phải chúng ta đặt ra à bây giờ đó chúng ta đặt ra thì chúng ta nói đó là cái trạng thái nhất chi chứ không phải ví dụ như bây giờ thầy đặt tôi ra à, à cái thanh nhất đầu này phải theo cánh tay này mà ra đó là thầy trạch pháp nhất chi là tự thầy trạch pháp ra cho nên nhiều khi thầy nói bảo nó nhức đầu bảo nó hết nhức đầu theo cánh tay này ra nhưng nhiều khi nó không hết đâu còn cái năng lực của trạch pháp nhất chi bây giờ trong thân con đau cái bụng nhức cái đầu này tự nó đặt ra một cái câu Phật pháp thì mấy con phát ý câu đó liền thì cái bệnh con ngay liền là nó dứt liền nó gọi là trạch pháp nhất liền mà gọi là hướng tâm cái pháp hướng tâm tự nó hướng chứ mình không hướng mà tự nó hướng gọi là trạch pháp nhất trí chẳng hạn bây giờ nó ngồi đây mà nó hướng tâm tự nó hướng nó muốn biết cái cái, cái, cái vũ trụ này sắp sửa hoại diệt như thế nào tự nó hướng thì nó biết liền nó nó thực hiện về tiên mà nhãn minh rồi có biết nó hướng tâm chứ không phải là cái người đó mà chủ động hướng ta ừ. đó là nó còn nằm ở trong cái tập pháp giác kia còn khi mà cái người ta nó có đủ tâm minh rồi thì người ta chủ động hướng ta người ta chủ động à bây giờ thầy muốn biết cái vũ trụ này nó có bao nhiêu ngôi sao và ở trên những cái hành tinh ở trên cái vũ trụ này cái hành tinh là có mấy hành tinh sống mà bao nhiêu hành tinh chết thì tự thầy nó biết tất cả và những cái loài vật sống ở trên hành tinh đó là những con vật như thế nào năm sừng bãi gạt như thế nào răng nanh như thế nào sao nó đều thấy biết hết thấy không đó là nó thuộc về tâm minh cái lực của nó là nó, nó tự hướng nó, nó không phải là tật pháp biết chi nữa mà nó khi mà tật pháp biết chi nó hiện ra rồi khi người ta đủ tứ thần thức rồi thì người ta hướng tâm tự người ta muốn cái gì đó người ta hướng chứ không phải là tật thế nó phải là trạch pháp nhất chi nữa mà trạch pháp nhất chi là đầu tiên tự nó hướng ra tự nó hướng là sau đó nó hướng là cái nào nó kết quả cụ thể rõ ràng cho nên vì vậy mà chúng ta đặt ra đầu tiên chúng ta đặt ra thì chúng ta nói trạch pháp nhất chi thì nó là không phải là cái năng lực của trạch pháp nhất chi mà trạch pháp nhất chi năng lực của trạch pháp nhất chi do từ tứ niệm xứ mà sinh ra do từ tứ niệm xứ mà tu tập mà có trạch pháp nhất chi thì do đó nó thuộc về là thứ bốn cái lực như thần nghe chưa ở đây thì chúng con chưa có tới tới nó còn xa lắm con đường còn xa tứ những tứ mà khi vô thì tứ thì tứ thành tốt là sao nói chuyện được làm sao mà nói chuyện bản năng được biết